Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình Theo mọi người thì cảm giác tồi tệ nhất ở độ tuổi 22 Cũng là của cuộc sống này luôn Đó là cảm giác gì? Với mình á Đó là cái cảm giác Phải từ bỏ niềm đam mê của mình Nhưng mà Khi mà bạn dành toàn bộ sức lực của bạn cho cơm áo gạo tiền Miếng ăn, miếng mặt Nó đã là một vấn đề lớn rồi Thì lấy tư cách đâu Lấy sức lực đâu Mà nói tới lý tưởng Niềm đam mê của bản thân Liệu Bạn có phải đưa ra Sự lựa chọn không Và Những ai đã đưa ra lựa chọn Của mình Có sống tốt không bạn có đang hài lòng với sự lựa chọn của năm đó của mình không? Hãy bình luận cho mình biết cảm giác lúc này của bạn nha